Chào mừng mọi người quay đến kênh à, của mình nha Hôm nay à, anh em mình cùng ngắm nghía qua cái con XDJ à, XZN hay gọi là XDJ XZ Limited ấy, mới ra nhất của Pioneer với màu vàng nổi bật xem có cái gì về cơ bản thì mình thấy con này nó cũng không khác thì con XZ nó giống thôi nhưng mà cái điểm mà thu hút mọi người nhất đấy là thiết kế màu vàng các cái yếu tố thiết kế mang đến vẻ sang trọng cho hệ thống DJ đa năng chuyên nghiệp vẫn là sử dụng ờ, nếu mà sử dụng trên PC là sử dụng qua Recobook và ờ, update lên Serato DJ Pro và vẫn dùng hai USB bình thường như con XZ còn lấy hai mâm xoay của nó thì bằng nhôm phần mic uh, phần đầu ra chính được hoàn thành bằng màu vàng nổi bật nó vẫn được thừa hưởng tất cả cái tính năng và hiệu suất từ thiết bị gốc là thiết bị XZ màu sắc được thêm vào mình đánh giá dòng sự thật tinh tế tạo cảm giác thẩm mỹ rất là cao thu hút mọi nhà ai vừa lần đầu nhìn đều phải kiểu như kiểu thèm thường vỡ hòa luôn rồi nhìn nó rất là sang trọng cái con này nó xz xzn này thì nó cũng giống như z kia thôi chúng vẫn ờ, thừa hưởng nhiều tính năng của con XZ ờ, ban đầu cho một cảm giác giống hệt như bạn sử dụng ờ, cặp 2000 Nexus và DJM 900 Nexus 2 2000 Nexus 2 màn hình thì vẫn là màn hình 7 inch cái phần mềm Serato Pro này theo ờ, cái nhà sản xuất ấy thì nếu mình dùng cùng PC cũng không cần nhập kia sẽ tự động ờ, tương thích với nhau vẫn là 14 bit effect chuyên nghiệp và 6 uh, ờ, sao effect lấy từ tiếp từ bộ trộn uh, DJM 900 Nixon nói chung là sẽ hot trong thời gian dài thứ nhất là về tính năng thứ hai là màu sắc ờ, màu vàng này tạo cái cảm giác rất là mà ờ, sang trọng kích thích uh, người mua giá bán lẻ đề xuất ở Việt Nam ở thời điểm tháng 8 2020 ờ, này là dao động khoảng 64 triệu mọi người có thể tham khảo